Xin chào tất cả mọi người nhé Hôm nay mình có chuyến về quê Nên mình làm à, một cái video Cũng như giới thiệu và review hai cái vùng biển của quê mình Đó là biển Hồ Thùng và biển Ba Động Trước tiên mình sẽ đưa mọi người đến à, biển Hồ Thùng nha à, Mọi người thấy bên tay phải của mình à, Đó là trung tâm hành chính của xã Đông Hải ha. Hay là quỹ ban á. Ủy ban nằm đây á. Người đang thấy cái biển ở ngoài xa không? à, cái đó là cái làng nghề chế biến thủy sản ha của xóm đáy mình đường rất nhỏ nha mọi người à, còn bên tay trái mình đó là trường trung học cơ sở Đông Hải ha à, đường rất là nhỏ đường thôn đường xã thôn quê thì quê mình á, sống chủ yếu là nghề đi biển và nuôi trồng thủy sản nha, là chính nên mình rất là gần gũi với biển biển Hồ Thùng thì nó còn rất là quan sơ à, với ngày thường á, thì không có dịch bệnh thì cũng ít có người ra nhưng giờ dịch bệnh thì hầu như ít lắm ít người ra mà những cái người ra đây á, thì đa số là những cái người mà có người quen à, dắt đi thôi chứ còn bình thường thì cũng không biết tại nó đâu có nổi tiếng đâu à, mọi người đang thấy là nó đang lên cái cầu ha mình đang chạy lên cái cầu đây là cầu Đông Hải và cái phía bên tay phải mình á đó là cái chợ ha thì mọi người thấy á, hai bên bờ sông cây rất là nhiều do đó là rất là thoáng mát à, mọi người thấy đường xấu ha tại vì cái đường đang đang làm lại đường thì nó ờ, rất là rồ rề ha mọi người xem video mà cảm thấy có lắc á, thì mọi người cũng thông cảm dùm để mình đưa mọi người đi ra biển ha thì ờ, ở ngoài biển bây giờ á, là nó đang có cái ờ, nhà máy điện gió à, mình thấy mấy đứa bạn mình nó quay à, nên mình thấy đẹp mà mình muốn quay cho mọi người xem thì cái đoạn đường này mọi người thấy thì đang đổ đá rồi thì mình nghĩ là vài tháng nữa thôi thì con đường này nó sẽ đẹp và sẽ có nhiều người ra hơn một khi à, mà có người biết đến thì chắc chắn là người ta sẽ ra ha dạ, do nó còn quan sơ thì mọi người đến đây mà cắm trại thì cái con người nó sẽ mát mát mẻ hơn thì mọi người thấy mà những cái vuông á, vuông tròn tròn đó, đó người ta kêu là cái ao ao đó là chủ yếu người ta nuôi tôm thôi nuôi tôm thẻ và nuôi tôm sú à, mọi người thấy xa xa không à, xa xa đó là mấy cái à, mấy cái cánh quạt gió của nhà máy điện gió đây xe lưu đang cán nha mọi người thấy à, xe lưu mình nghĩ là đang làm như thế này thì chắc vài tháng là xong thôi đến cái đường ra ha mọi người à, đã đến đường ra biển thì mọi người thấy à, là đang làm đường à, và mọi người thấy xa xa đó có cái nhà máy không mình nghĩ đó là cái nhà máy của năng lượng gió ha thì mình lâu lắm rồi mình không có đi ra đâu mình toàn là sống xứ người ta không để xứ nhà mình mình cũng ít có biết lắm tới rồi mọi người à, mọi người thấy bên à, tay phải mình không à, đây là nông dân à, khu này à, trồng củ hành tím à, trồng rất là nhiều nha mọi người làm cái đường đan à, đi ra biển như thế này thì cũng đẹp lắm luôn à, làm đường đặng cho công nhân chạy ra ngoài làm đó mọi người thấy hàng dương không vẫn còn nguyên Dương vẫn còn nguyên rồi chân tới rồi lên cầu ha à, người ta nói chỉ đi ở dưới được thôi đây là năng lượng gió ha năng lượng gió của Đông Hải Duyên Hải ha ồ oh, đẹp lắm mọi người nhưng mà ta tiếc ta không cho leo lên cầu thôi ba động đi đường nào đi thẳng lên luôn được luôn hả rồi mười mấy cây chỗ này mà tập trung vô mà chừng năm mười người nhậu ngon lắm mọi người lâu lâu đi về đi ngắm ra biển ngắm ba động hả cái này nó đổi hướng rồi nó đòi lên biển ba động rồi hiện tại mà đang ở biển hậu thùng ha cái đường này đâm thẳng lên luôn lên biển ba động được luôn nè nó, nó, nó, nó tập trung rất rộng mọi người ơi lại lên biển báo động cho mọi người ha quay về mọi người xem biển báo động à, rồi giờ mình à, lại tiếp tục lên biển à, Ba Động nha thì dắt nãy mặc đồ thì chủ yếu ra biển quê mà 6 giờ sửa soạn tí à, mọi người thấy bên tay phải mình không đó, đó là cây xăng à, Đông Hải ha đây thì mọi người à, muốn ra cái chỗ mà năng lượng gió thì mọi người à, tìm đến cái à, quán 79 nha lên Google search quán 79 Vinh ra ha mình sẽ đưa mọi người đến cái chỗ năng lượng gió trước đưa ra năng lượng gió để mình ngắm cái bên đây rồi một tí nữa mình sẽ đi qua trở lại cái khu du lịch cổng chính bây giờ này mình nghĩ là chắc không có người đâu mình chạy nãy giờ không có người à, quê mình cũng đang dịch bệnh cho đã đây là quán kim tư này nó leo vào đó tao cho ta được. hả được rồi xem có chỗ cởi hả rồi tới nha mọi người ơi à, mọi người thấy có cái đường đi ra không à, mọi người nhìn xung quanh gác rất là nhiều ha rất rất nhiều luôn đó, nhìn thấy nó thoải mái con người làm sao mọi người đó, ba cái bà đó đi ban ban ra ngoài

rồi ờ, quay từ cái chân cầu nè mọi người thấy rất là đẹp ha phải chi mà được đi lên trên đó, quay xuống là đẹp lắm và để mình à, quay cái xung quanh cho mọi người xem một vòng ha do cái ngày dịch bệnh đó, à, khách nó không có nhiều nha à, còn đây là thực đơn nha mọi người nhìn thấy à, cái bảng à, menu này hầu như giá cả là rất là hợp lý à, thì mọi người à, vào đây thì ăn theo cái hình thức là buffet ha, tự chọn chứ người ta không có làm sẵn à, mình kêu thì người ta đem thịt cơ thôi với cái lò cho mình nướng còn mình thì không có thời gian à, do đó là mình không có ăn ha mình chỉ uống nước thôi uống nước xong rồi mình lại đi ờ, ra cái ờ, ra biển Ba Động ha quay một vòng thì mọi người thấy nó cũng đẹp rất đẹp nha mọi người tới à, biển nha đó, à, mọi người nhìn xa xa thấy cái cột mốc không lúc đầu mình còn hiểu nhầm nữa đó à, mình quay lại gần cho mọi người xem người ta ghi cái gì ha à, mô phỏng nha mô phỏng cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa thôi nha à, mình lúc đầu vô mình tưởng là tới đảo Trường Sa luôn rồi đó mọi người thì à, hiện tại mọi người nhìn xung quanh lớn rồi cây này cũng rất đẹp mọi người không rất là đẹp và mọi người nhìn xung quanh thì không có thấy ai cả hầu như không có người ha chỉ thấy liều tranh thôi xung quanh biển thì biển sâu dữ dằn quá ha còn xa xa thì mọi người thấy là cánh quạt đang quay ha sửa hay là mới làm chắc mình nghĩ là mới làm hay gì đấy. con bé nó chụp ít của tâm ghê rồi nhà rất to luôn mọi người đứng xa lắm ấp luôn nha rất to rất là to nha mọi người à, đây là cái cổng chính đường ra biển nha đây là cái cổng chính cái đường ra biển đó nhìn rất là ngầu rồi video của mình đến đây à,